Tân số 88, Quốc Cường số 10, Văn Sáng số 68. Và một có sự trùng hợp của đội FC Hợp Thành. Đó là số 2 ừ. số 10. Xin lỗi là tôi tranh tường của tôi. Anh Tuấn uh, xin đầy áo số 6 đi hỏi ai đó. Tôi không được trùng uh, à, trùng số đâu. để đảm bảo tính chuyên nghiệp và ờ, như các anh ờ, chúng ta thay một quần áo nào đó chứ không thể là chẳng hạn hai số mặc hai số mười được thủ viên mặc áo trái được anh tuấn ơi anh tuấn mặc áo trái đi để cho đúng, đúng rồi không thể ai số mười được hơi xấu cũng đẹp hơi xấu cũng đẹp nhưng mà quan trọng cái mặt đẹp là được xin mời đồng viên ờ, anh tiến à, trận đấu được bắt đầu luôn là luôn là một pha lợi dụng của tân nhân rất nhanh bao nhiêu thủ môn thủ môn rất xuất sắc đề nghị khán giả cho chàng vào tay cho thủ môn lên rất tuyệt vời rất nhanh một pha đánh đầu của văn sáng bóng đi chạy khu này vẫn là bên vfc thật cảnh đã bên vfc một số người còn lại là số hai ba anh đức cho bóng vào trong không qua được quyết ta sẽ lên một bóng có bóng lên cho FC của phú một pha đánh đầu của hoàng thạnh tập lôi là bóng tập lôi quyền cho văn sáng hoàng thạnh là cướp đập bóng hoàng thạnh là đập bóng Mula. Rất khỏe hoàng khánh bật hết mười la mười la bóng cá sơn cá sơn la bóng một pha chuyền bóng của không hứa của fc hiệp thành quyền đá biên cho fc người phố anh đức sẽ là người thực hiện và các phát biên Cho cho lên Rất hay Rất hay Đã biên ờ, cho SC Hà Thành Úc Đạt, Sài Gòn Việt một pha sút bóng lên của quốc đạt bóng đi không chính xác quyền phát bóng lên cho fc thành phố bàn sáng bàn sáng đang có bóng bàn sáng chưa thành công cho bên phía thầy ok sau đấy là ở trên đường phố được một ờ, quả đá phạt người thực hiện quả đá phạt này là tâm google حسن حسن بخار عدو أصنفه trên một quả bóng dài không đồng đội không ra được minh tuấn minh tuấn chuyển vai minh tuấn dành cho thành công không coi được khúc cả ra đây đạt nhưng ra nó có bóng Cầm vô Cầm vô ta bóng à không là của môn anh tuấn là bắt được bóng quốc cường quốc cường truyền ra minh tuấn pha đã bóng hỏng của minh tấn, fc hiện tại được hòa đá biên kami betul dan một pha ra chân của Quyết rất nhanh nhưng mà không qua được bảo vệ của FC Đồng Phú phản góc cho FC Thành cũng cả đâu không vào một pha bật cao đánh đầu của Văn Văn Quốc Cường xe người phố được ờ, cùng quá đó tiên, Đúng không? Cứ đất. cho FC Hải Phố. Tâm Hư Phạm đội rồi Tâm Hư đã phạm đội với cú này một tao có rửa đi anh Đức, anh Đức, được không? đây là có bóng từ đây chơi về anh tuấn Tức là Tức là Thật ra đặt đá Một điểm thôi Không không không Không thôi Thật ra tích của Các Sơn Một cầu thủ Có thể nói là của mùa giải năm nay anh Cao Sơn Lâm hiện tại anh là ghi được hai bàn thắng một pha trích mũi dày rất kỹ thuật của Cao Sơn Lâm Cô này một pha phá bóng rất mạnh của Minh Tấn biên giới tên hiệp tình rồi Rồi được anh ơi. Cút. Không ok, ok thoải mái, thoải mái nhá. Ok đi nhá. Anh em mình ừ. Vâng vâng. Dạ rồi. Ok. Bóng như vô đẩy. Chơi. Thôi, thôi, thôi. và pha lên cho phát bóng lên cho FC Nguyễn Phú Quốc Cường Minh vấn chơi bóng vào trong quả được không vào chúng ta chơi bóng sạt sàn hàng tốt đạt đá cả pin đá bên nữa xe này còn tiếp Tao Sơn Lâm Tao Sơn Lâm không thể qua được Anh Đức Và là Cao Sơn Phần 7 rồi Anh Đức đã phần 7 với Casalan Một pha đá phạt CFC Nhật Thành thành công một pha phá bóng rất quyết liệt của bên uh, FC Nhật Thành Cô Đạt Chờ bóng vào trong Bật cờ nào Vẫn là cái đầu của Xuân Anh Anh bật rất cao Thao rất của pha đá phạt góc cho FC Hiệp Thành như thực hiện là các số lần đã lên FC Thành phố quyết trần lên xoay lan trần to anh đức chúng ta và chúng ta vâng đến bây giờ trong bài là người gọi kết thúc hiệp một của fc hợp thành và fc hiệp phú đi làm bé điện thoại cơ đến một chiến thắng lên không mà còn chúng ta hãy kể một tập việc tình sao đây còn vâng, xin mời cổ động viên quá thích anh hội và anh hội lên tới đồng sân để trận đấu được bắt đầu Lớn đang ngồi lên kiếm cái đây này. Okay. Kapten. Bagus. Jangan bagus. Betul dia các bạn thấy không đó là Văn Quốc rất nhịp nhàng có vào không không vào rồi không thể qua được một đầu vệ rất rất đây là anh Đức Cao Tì vâng anh Đức Cao Tì đến từ à, người Nhật Quốc quốc tịch Việt Nam số 23 sở vệ rất vắng rất to con các sư lam không được rồi rất tốt không được rồi, không thể qua được tâm luôn rồi vâng rất tốt phần lửa rồi là phần lửa đến tâm vui rồi cuộc trận đấu lên thuộc về fc hiệp phú vâng hai đội đã có những ờ, số mình để cho khán giả xem cùng trận đấu không điểm cùng trận đấu quyết định không ai còn cầu thủ nhập từ ngoại cả bên lào campuchia cậu với mi hàng nghìn nhưng mà chưa trả cho cậu nữa mua cái gì đang ra mày mi lại mua cho em Bên đây Tâm ơn rồi Không thực ra là cao sân lên Cao sân lên Chúng tôi chế đạt hay không? Đúng rồi, hai Một sao là huỳnh văn việt mắt của cao xuân lâm và một tiền đạo trẻ rất tuyệt vời năm nay mới 15 tuổi vâng đó là quyết là à không ạ vâng một không vâng, vâng, vâng. rất tuyệt vời tỷ số à, đảo lên hai đó là hai không đối với fc hợp thành cô xuống vâng. xuống xuống bụng Chúng ta liên tục về FC Hồ Sư Anh Bắc Vân Thôi, có một giờ, một tiếp Một tiếp Ừ. một hai ba lượt rất tuyệt nha, rất đẹp mắt nhưng thứ chất ra để hơi bị sệt không thành cao sơn lan một hai một hai cao sẽ lan đó là cao sơn đó là cao sơn lan rất tuyệt không thể qua được anh biết vâng anh biết này rồi rất to con Hân Thiết Và là Hân Thiết rất tốt ba thật vâng là phần đầu thôi các cầu động viên quá khích vâng Hãy subscribe Chúng ta phải không? Không, một lần một phương Một lần phương mình về Không được qua đây là một đội rất bắn Đó là số 9 Minh Tuấn Này, Minh Tuấn Thế mình về Thế cao Số ờ, tới đầu của anh Xin ờ, lỗi Hoàng Tâm rất tốt đạt thắng làm cho tiếp theo trong kịp giờ bóng đã được lên và đã đưa tuyệt về FC Thành Vũ Tuấn Hoàng Thuật Không được rồi Hay quá Vũ Tuấn Có không? thôi được rồi thôi được qua được à phần cút một lão tướng cách mạng vâng Cao Sơn Long rất dẻo Đây là Cao Sơn Long Cứ cố gần kịp rồi Không được qua được Tâm như rồi Vâng Tâm vui rồi Cố gắng rất đẳng cấp Rất tuyệt vời Tâm vui rồi được à, Được ví như à, cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam à, vòng đoàn vâng, văn vâng. hậu top hai và cút đây rất tuyệt vời xem được rồi quả sút đưa xa so với khung thành của anh à, Tuấn anh Tuấn Béo đã sân lên Tân Hugo vẫn là Tân Hugo không được rồi không thể qua được Vũ Phong Hoàn toàn rất tốt, rất hiệu quả vững vàng. Và phân lên. Rất tốt cho lực rồi. Rồi, em xin mời chồng với sự thay đổi rồi. Thay đổi à, hai người một lúc. Vâng. À, à, à, à, xin lỗi anh Tiến anh Tiến là theo quần cho đây đấy không để anh Tiến xin lỗi anh Tiến anh Tiến là phun chín mươi theo quần à, không không để một quần nói được xin mời mời đang tổ chức cho chúng ta hãy chín mươi phun chín đá đây đá đây đá đây chúng tôi đã thông báo rồi nhưng mà cùng với chủ ban tổ chức quân của FC Hợp Thành chúng ta hãy dừng lại trên tuyến thì là phần ờ, người khách quan này một giải bóng đá chuyên nghiệp không thể như thế được đã phần cấp cho FC thành phố tuấn lệ mời đâu

à, vâng xin mời uh, danh sách đăng ký của fc 04 Đạt ơi, đứng gọn lại coi. ra sau đây có người nhanh đi ra đi ra đến đây nhìn được mà đội chủ vé xe không muốn đâu ạ à. chúng ta đưa dòng sắt lên cho phương hay táo là thứ đấy ra ngoài đi thiếu cái gì có táo rồi Rồi,

đứng đây thôi bóng bóng vô mặt á Thank you bại à mình khi nào hoàn thành ra dạ, hơi không được rồi không được không được không thể qua được à một hồng này trẻ của FC Thành Minh Tân Tăng thành phố Hoàn toàn Tỷ số Tỷ số Tỷ số giữ được rồi Rất tuyệt không được qua được rồi Hàng hòa vệ rất dày đặc Tăng Huy rồi Và là Tăng Huy rồi Rất khéo Tuyệt không Tăng được rồi Tăng được rồi Trọng tài chúng ta nhắc nhở anh em Hoàng Thuận Thế rồi, rất tiếc. Đó người ta sẽ biết tinh thần của anh Phương. qua đây rồi đi anh rồi chúng anh giật tập hoàng thất chuyển bóng ra giật tập hoàng thất chuyển ra chúng anh ra huy và hoàng thất và giật rất nhịp nhàng và là hoàng thất thì anh không vào không không vào rồi vì rất ra rất nhanh và rất căng hoàng thất không vào rồi rất tuyệt rồi. Rồi thì các bậc phụ huynh chúng ta hãy quản lý à, con em của mình. Rồi là chúng ta các bậc phụ huynh chúng tôi đã chấm dứt thân thể à, để ý cho đây là các bậc phụ huynh chúng ta hãy bảo vệ con em nhỏ của mình. Cảm ơn tình trạng à. Hiểu lầm. Còn viết. vâng anh đây ra Tín à, ra sân Và thân à, là Phương Đức Phương Số à, Trương Đình Thái số 21 vâng phong phong số 21 ở quốc phương à ở à, quốc phương số 21 còn biết giao lưu từ giao lưu từ khai phương không được rồi và không không vào vào một rất ờ, đẳng cấp rất đẳng cấp một thủ rất đẳng cấp anh nghĩ như ờ, và một chủ ờ, uh, môn của quốc gia của Việt Nam đó là đọc đọc văn lâm không không được rồi đón hết ra đầu viên một quả bát phạt lên một quả sẽ đến lên cho SC Thành chi tiết trận đấu bóng đá giữa FC Hà Phòng và FC Hà Phú tỷ số đang đang thời nghiêng về FC Hà Phòng với tỷ số 2 không và trận thứ hai trận đấu xảy ra đó là trận giữa FC 04 và FC Nizi và một trận quyết định để à, đội nào có cửa sáng nhất để vào vòng trong chúng ta hãy chờ xem những trận đấu kinh điển chiều nay còn chúng tôi vừa còn một tin rất chi là mừng đó là bắc anh à, vũ bắc của đội tuyển là của sc nhờ phú chúng ta trao giải một triệu cho ai nhưng mà thắng đầu tiên sc fc thành vâng một triệu đồng một triệu đồng và chúng tôi cũng rất mong được là nhận được tình cảm tuyệt vời hơn của à, các à, doanh nghiệp các nhà hàng đánh trên địa bàn của sáng cung ủng hộ cho các cầu thủ để các cầu thủ chúng ta ăn nhiều uống nhiều để chúng ta đã học hay Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Bắc với tinh thần là phù hợp của sắc áo. Anh Bắc là chia giải một triệu, một triệu, vâng, 2 tờ 500 tức là 1 triệu để cho ờ, các cầu thủ nào khi bàn thắng được tiền và lý lập thành và đi không được rồi chúng ta ta không đi rồi và phòng lưới thôi thiên hàng vẫn sơ nhất là phòng lưới rồi tâm đi rồi số mười sau đó là hướng chấm vâng một lần với này là đẹp trai các to con của FC Một phú Vâng, bây giờ một phú sẽ bắt đầu về sẽ một vào sân Và Số 15 ra sân Bắt đầu giờ rất tốt xin mời bình luận viên anh tiến tiếp tục hiện để chú bé quan sát tốt hơn và vâng, rất tốt là hơi không qua được à nhưng chuyển rồi vâng, có thể dây trên là huy bây giờ tư vấn rất tốt phản ứng rất xuất sắc và tập rơi vào đầu Thôi được rồi, tốt tốt Bye bye và giao lưu một là tiếng của fc hợp thành rất khỏe rất năng nổ và phong độ anh lúc nào cũng rất cao phương thật là phương là hai không gì rồi rất tiếc một là và ra trận rất nhanh đây là bóng đưa quá cao so với trung thành của fc của vâng bên đây, bên đây không được rồi Tầm đi rồi không được khống chế được bóng Phương Thật là Phương thầy, Tiến từng với tính không Thật là thầy là giờ là tôi của một phần góc dành cho FC Hiệp Thành SC Thành vẫn đang gia tăng áp lực rất mạnh về phía SC Nghiệp Phú Vâng, tuy tỷ số vẫn là hai không đi về SC Thành nhưng mà tinh thần của FC Nhiều Phố chúng ta vẫn đi lên và chúng ta sẽ chiến đấu đến cái cuối cùng trong trận đấu chỉ một phút xảy thôi chỉ một phút thôi chúng ta sẽ làm nên một kỳ tích một kỳ tích rất tuyệt vời giống như đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Lào phút thứ 94 vâng chúng ta đã đưa à, về đá đến thái lan chúng ta đã đưa được vào lưới về đội tuyển à, thái lan trong giải bóng đá King Cup năm 2019 chưa xảy ra. Thế được gọi là rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất pha rất đẹp, rất đẳng cấp của Phương Xe 21. Vâng, vâng, Phương Xe 21 bay lên đánh đầu rất đẹp. Vâng, một cầu thủ trẻ năm nay anh mới ờ, mười hai năm tuổi tức là mười hai năm sáu tháng à. tài năng không đôi tuổi vâng rất tuyệt vời Hương vâng, Tuấn Hương Tuấn Hương vâng, Tuấn Phương Rất tốt Thôi được rồi Một quả đá biên dành cho FC Thành em sư thành là đang đào tạo một lớp trẻ kế cận rất có triển vọng vâng về trong tương lai trong tương lai không xa thì các cầu thủ này sẽ làm nên một cái gì đó trong các giải đấu liên tiếp Lý Nga được không đang chơi bóng người ta đang chơi bóng rất kín rất kín trẻ vâng Harry Hoàng Đạt Cảm ơn rồi, sẽ qua được cái tay đi về trong Google Phương những cầu thủ trẻ tài năng và kết hợp với những cầu thủ rất lão luyện đó là như anh Quân và Gia Huy vâng Minh Thuận sẽ làm nên một kỳ tích trong giải đấu ờ, năm 2019 thật tuyệt rồi chỉ một bàn thắng duy nhất là đội tuyển ờ, vâng ông Vinh Tô Đắc và trọng tay chỉ một uh, quả bóng duy nhất một bàn thắng duy nhất của FC Bửu Phú vào lưới FC Hợp Thành sẽ được uh, một triệu đồng của anh Bửu Bắc vâng qua đường đỏ nó một khác Đấy, ra rồi. Ra rồi là rất bất rất bất ngờ là Tân Google. Còn xin chúc mừng đội tuyển Tổ đó là một bàn thắng duy nhất, một bàn thắng danh dự rất đẹp mắt, rất đẹp mắt, rất nhanh chóng. Và một khâu đó là vợ nhận được một triệu tiền thưởng nóng luôn của anh vấp anh vấp chuẩn bị một triệu nữa những trận đấu này chúng tôi trao luôn chúng tôi trao luôn trên sân đấu vâng và bỏ tay là chúng ta chúng tôi xin đây ờ, vâng chỉ là anh vấp chuẩn bị một triệu luôn đi ạ vâng tiền thưởng nóng lên trên sân